Xin chào các bạn Chào mừng các bạn trở lại với SNV ASMR Hôm nay mình sẽ tiến hành phẫu thuật cho một bà mẹ bầu đã mang bầu 9 tháng Các bạn hãy đón xem các phẫu thuật này nhé 答えばどっかごとに j'étais sâu bên trong để tiến hành nối bé ra bên ngoài thế có thể này một cách theo cái đấy cắt từng lớp mỡ này ra chúng sẽ tiến hành cắt từng lớp mỡ đó đây những cái lớp mỡ này giữa xe này đó. hỏi thật nhẹ nhàng tránh ảnh hưởng đến em bé bên trong những bề dày bên trong này chúng ta phải làm sạch 색깔 같은 chọn măng nó bằng bụng nè kiểu chọn nó bằng bụng sinh đôi chúc mừng đây là một ca sinh đôi các bạn ạ à.